Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn cardio của Di Nguyễn Và hôm nay Di Nguyễn đứng ở đây trên một cái máy rất là đặc biệt gọi là cái máy chèo thuyền Pro Pro Son SR500 à, Tên máy là SA500 nha các bạn Rồi các bạn nhìn thấy cái máy này á Đây là cái máy ừ, hiếm phòng gym nó trang bị Nhưng mà là một trong những máy mũi nhọn thế mạnh của Di Nguyễn Tại Di Nguyễn hiểu được cái tầm quan trọng của cái máy này Cái máy này cực kỳ cực kỳ quan trọng Cardio mà thiếu cái máy này là thiếu linh hồn Cái đó là dùng nguyện nó nghiêm túc Đầu tiên vị trí ngồi Điện thì ok anh em lo hết rồi nha Không cần phải bàn cãi điện nữa Nếu mà nó không lên điện thì coi lại cổ điện kia gắm hay chưa Rồi cứ đơn giản không cần siết siết gì đâu Khỏi để vậy này được rồi Đó chân để vị trí này Rồi cái tay cầm Kéo bập, bập, khỏi chỉnh gì đó Máy nó không cần chỉnh gì đó Đó Có bạn kéo tật lất rồi à thật sự duy thấy rất là nhiều người kéo trật lất cái máy này đây là cái bài rô đúng không rô là gì giống như tập lưng đó, đó rô là như này thấp đây hoặc thấp đây thấp đây hoặc thấp đây nó là mô phỏng của động tác chèo thuyền chèo đó tập vậy mới đúng thì ở việc ở đây á, thì bạn chỉnh nè nó có một cái chỉnh duy nhất là ấp với đau up down thì chỉnh là gọi là à, chỉnh à, tốc độ á chỉnh không phải đâu tốc độ mà cái độ nặng khi mình kéo bà hiểu không nhưng mà không ai chỉnh đây tôi kéo thì sao tôi chỉnh được <laughs> không chỉnh đây chỉnh trước thôi nhưng mà trong quá trình mình tập á là mình chỉnh trên đây trên đây nó có hai nút nó có cục pin mai mốt á mà chỉnh là mà nó hết ăn á thì mấy em phải tháo ống ốc này ra đi mua cục pin gắn vô pin ngoài tiệm tạp quá bán nhiều lắm còn không pin theo máy thì nên em coi coi nó có quăng nó có đậu không lụm vô vậy thôi cái máy này chỉnh rất đơn giản cũng không cần phải chỉnh thời gian đồng hồ đây nó chạy nè mình nhìn mình canh thôi Ô, cái máy này mình nhìn mình canh thôi ví dụ như mình canh mình mình kéo 5 phút thì tới 5 phút xong mình đi ra không có gì chỉnh nhưng mà cái ở đây gì muốn chỉ các bạn là chỉ là cách kéo kéo làm sao đó đo cái nặng không không có cong lưng nha bạn không được cong lưng này nhẹ nè kéo không phê lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên maximum được nhiêu máy của bình tân là 16 à bên đây nó cũng 16 nó nặng hơn được chút à. À. à. đó hai cách kéo này bạn nhìn là kéo toàn thân này không kéo cái lưng vô nè cái ngực gần chạm cái được cái cái đùi nè xong tới đây mình kéo mình đạp cái chân ra bụp không bụp kéo vô ngay rúng nè xong cái cái này mình lên nè mình nhồi vô giống như mấy đua thuyền á đua ga ngon này dứt khoát kéo mạnh vô dứt khoát đó thì á, cái bài này tập rất tốt khi mà các bạn tập trung với cái ngày tập lưng hoặc tập tay trước đó khi mà tập lưng á xuống cardio chơi máy này tập tay xuống cardio chơi máy này phụ nữ cardio chơi máy này với máy chạy bộ này nọ kia nó làm cho mình giảm mở lưng cái lưng mình nó trở nên sắc nét hơn tay cũng vậy nữa nói chung là giảm mở toàn thân tăng thể lực này nọ kia nó là một chiếc máy cardio rất tốt các bạn không tập máy này uổng lắm nó thật sự luôn rồi nãy giờ duy chỉ các bạn là vậy đúng không tự người vô giật nó là nặng thì mình làm vậy bây giờ nặng quá tôi mệt quá tôi chỉnh nói chung là nút này lên nút này xuống nha dụ level là cao nhất là 16 sáu chỉ đang chỉnh 4 á bốn thì nó nhẹ đúng không nó nó còn cách kéo thứ hai chân thẳng nhưng mà không khóa khớp thấy chưa nè đu người vô căng cơ đùi sau xong rồi kéo dứt khoát cái nào ra cái đó nó đụng bụng cái cạch luôn không còn yếu quá mệt quá thì dài làm gì làm lưng phải thẳng thẳng lưng tay dịch sát vô đó dịch sát vô kinh nghiệm cầm hai bên như nè để chỉnh cho nhanh đó, để mình chỉnh nó lên lên chút